Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trong ngành công nghiệp xây dựng, các tòa nhà được đầu tư bởi hạ tầng công nghệ tiên tiến đã cho ra những kết quả vượt bậc, cho phép các kiến trúc sư nâng tầm trong việc phát triển vật liệu, quy trình chế tạo, tính năng bền vững và những thiết kế mang tính tương tác con người. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với top 10 tòa nhà sở hữu công nghệ tiên tiến nhất thế giới về an toàn, tính bền vững và tối ưu hóa chi phí xây dựng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 bao gồm khu bán lẻ sang trọng, khu văn phòng công nghệ tiên tiến, dịch vụ khách sạn thuộc tập đoàn Intercontinental và khu căn hộ sang trọng. Nhà thi đấu được thiết kế chạy bằng năng lượng mặt trời của AECOM cũng là nơi đầu tiên sử dụng hệ thống thông gió có thể dịch chuyển hướng không khí trong lành lên từ các lỗ thông tầng dưới chỗ ngồi Loại thông gió này chỉ cho phép làm mát không gian xung quanh mọi người, thay vì toàn bộ tòa nhà. Điều này cung cấp sự linh hoạt so với các hệ thống thông gió khác. Vì vậy, nhà thi đấu có thể duy trì nhiệt độ ổn định mọi lúc, dù thời tiết nóng hay lạnh. Đấu trường NBA đầu tiên được chứng nhận Lead Bạch Kim đã hạn chế 24% lượng khí thải carbon so với đấu trường tiền nhiệm Slip Arena xếp ở vị trí thứ 9, IBM Watson IoT Headquarter. IBM là một tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia, thành lập vào năm 1911, có trụ sở tại New York, Mỹ. IBM là nhà thầu chuyên sản xuất và kinh doanh phần cứng, phần mềm của máy tính, cơ sở hạ tầng, dịch vụ máy chủ và tư vấn trong nhiều lĩnh vực máy tính lớn đến công nghệ nano. Với hơn 350.000 nhân viên, IBM hiện là công ty tin học lớn nhất thế giới. Với đội ngũ kỹ sư và nhân viên tư vấn tại 170 quốc gia và 8 phòng thí nghiệm trên thế giới. Trụ sở mới IBM tại Munich là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của công ty tại châu Âu. Tòa nhà đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, Internet, lập trình và blockchain cùng với nhiều thứ khác Tòa nhà được thiết kế bởi Universal Design Studio, nơi hội tụ các kỹ sư phần mềm, lập trình viên, kiến trúc sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và khách hàng cùng làm việc. Được phân bổ trên 25 tầng, không gian công tác sẽ được trang bị các thiết bị IoT có chức năng cảm biến và giao diện tự động kích hoạt bằng giọng nói. IoT có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, và ánh sáng theo sở thích của người dùng, đồng thời phát hiện các khoảng trống cho phép tỏa nhiệt. Các phòng máy chủ được để ở chế độ công khai để hiển thị công nghệ, thúc đẩy trải nghiệm giao tiếp minh bạch và cởi mở. Xếp ở vị trí thứ 8, Trung tâm Thương mại Bahrain World Nằm tại thủ đô Manama, Bahrain, Trung tâm Thương mại Thế giới World Trade Center – là một tòa tháp đôi cao 240 mét do kiến trúc sư người Nam Phi Shokila thiết kế. Trung tâm Thương mại Thế giới Bahrain là một tòa tháp đôi cao 50 tầng, nằm ở Manama, Bahrain, được gọi là tòa nhà thông minh đầu tiên tại quốc gia này, với hệ thống công nghệ thông tin thông minh, tích hợp, tự hào với tính năng độc đáo. Ba tua bin gió khổng lồ gắn giữa hai tòa tháp hình cánh buồm, đây là tòa nhà đầu tiên trên thế giới kết hợp loại công nghệ tuabin gió này. Mỗi tuabin gió cao 29 mét, được kết nối bởi cây cầu dài 30 mét bắc qua tháp hai tòa nhà. Hình cánh buồm được thiết kế để tận dụng hết công suất luồng gió lớn từ vịnh Ba Tư đi qua các tuabin. Điều này làm tăng đáng kể tiềm năng tạo ra điện của chúng, tương đương với việc cung cấp ánh sáng cho khoảng 300 ngôi nhà. Sự phát triển tuô bin gió cũng kết hợp với sử dụng các hệ thống thu hồi nhiệt, máy bơm nước lạnh, hệ thống chiếu sáng huỳnh quang tiết kiệm năng lượng, các con đường sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống chiếu sáng tiện nghi, cũng như các hồ phản chiếu ở lối vào, giúp làm mát cục bộ, xếp ở vị trí thứ 7, Bệnh viện Đa khoa NG Tiêm Phong. Bệnh viện Đa khoa NG Tiêm Phong là một cơ sở y tế công cộng ở Singapore, sử dụng ít năng lượng hơn 38% so với một bệnh viện điển hình của Singapore và ít hơn 69% so với một bệnh viện thông thường của Hoa Kỳ. Thiết kế này dựa trên các nguyên tắc bền vững được hỗ trợ bởi hệ thống tự động hạn chế lượng khí thải carbon – và mức điện năng lượng tiêu thụ. Rất hiếm khi các tòa nhà kiểu này đạt được mức năng lượng thực tế bằng không. Bệnh viện cũng là cơ sở y tế đầu tiên, kết hợp chăm sóc sức khỏe liên tục dành cho cả những bệnh nhân đến khám chữa bệnh và đã qua cơn nguy kịch tại Singapore. Sức khỏe của bệnh nhân là động lực hàng đầu để cải thiện kiến trúc bệnh viện. Trong đó, nổi bật là hệ thống thông gió tự nhiên kết hợp với thảm thực vật phủ xanh toàn bộ khuôn viên. Xếp ở vị trí thứ 6, Ten Santa Monica. Ten Santa Monica là tòa tháp gồm 283 căn hộ cao cấp, rộng 767.240 m2 ở Los Angeles. Tòa nhà có thiết kế 4 góc cạnh ấn tượng, lớp kính bên ngoài trải từ sàn đến trần, tạo nên một mặt tiền sáng và trong suốt. Vào tháng 3 năm 2018, The Thousand đã được chứng nhận lít vàng bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ. Tòa nhà đã ứng dụng công nghệ tuyệt vời để cung cấp tiện nghi hoàn hảo cho cư dân. Điển hình chính là robot truyền phát có tên là Charlie, được lập trình để điều hướng tòa nhà như sao các kiện hàng, đồ ăn thức uống. Mỗi cư dân có một iPad mini và có ứng dụng 10,000. Họ có thể truy cập menu chính và chọn mặt hàng để được Charlie giao. Bên cạnh việc cung cấp kết nối với robot giao hàng, ứng dụng còn thích hợp với hệ thống công nghệ đèn thông minh trong toàn tòa nhà, giúp dự đoán nhu cầu của người dân. xếp ở vị trí thứ 5, Paul House Kisop. Công ty kiến trúc Naui Snowheta đã cải tạo một tòa nhà của những năm 1980 ở Peru, ngay ngoại ô Oslo và biến nó thành công trình năng lượng tích cực đầu tiên tại Naui và trên thế giới. Những thay đổi bên trong tòa nhà này đã góp phần giảm thiểu đến 70% năng lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái còn sản xuất ra một lượng điện gấp đôi nhu cầu thực tế. Mức tiêu thụ năng lượng của công trình trước khi được tái tạo là 650.000 kW trên năm. Sau khi được làm mới, năng lượng cần thiết cho hoạt động của tòa nhà được giảm xuống còn khoảng 100.000 kWh trên năm. Theo dự đoán, tòa nhà sẽ tạo ra đủ năng lượng trong vòng 60 năm tới cho tổng lượng điện dùng để sản xuất tất cả vật liệu xây dựng, vận hành hệ thống xử lý chất thải. Đây là điều thường bị bỏ qua khi xem xét hiệu năng của các tòa nhà hiện đại, khi luôn cố gắng đạt được hiệu suất bền vững xếp ở vị trí thứ tư, Bullitt Center. Kể từ khi mở cửa vào năm 2013, tòa nhà Bullitt Center ở thành phố Seattle của Mỹ đã được biết đến là công trình thương mại xanh nhất thế giới. Tòa nhà trung tâm Bullitt ở Seattle có một hệ thống khiến nó trở nên độc nhất vô nhị và chứng minh vị thế là tòa nhà thương mại xanh nhất thế giới. Một phần ba mái nhà được bao phủ bởi các tấm quang điện, sản sinh ra khoảng 230.000 kWh mỗi năm Nước mưa được thu thập trong bể chứa 56.000 gallon và được tái sử dụng trong toàn bộ tòa nhà. Nhà vệ sinh có tính năng xử lý chất thải không chứa bất kỳ chất độc hại nào trong 350 hóa chất phổ biến, bao gồm có PVC, chì, thủy ngân và BPA. Chất lượng không khí trong tòa nhà luôn được đo chính xác theo thời gian thực. Mức tiêu thụ năng lượng và sản xuất quang điện đều sẵn có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Một trong những điểm nổi bật nhất của tòa nhà là các kỹ thuật sáng tạo đều có thể được nhìn thấy thông qua kiến trúc của ốc. Xếp ở vị trí thứ ba, Apple Park Cambridge 2 là trụ sở mới được Apple xây dựng cách trụ sở chính Cupertino khoảng 5 km, được xem là công trình đồ sộ lớn hơn cả lầu năm góc của Mỹ. Nơi đây là không gian làm việc của CEO Tim Cook, nhà thiết kế Sony Ivy và 13.000 nhân viên của hãng Apple. Theo thông tin của các chuyên gia xây dựng Cambridge 2 cho biết, công trình này có nhiều điều đặc biệt như sử dụng hàng ngàn tấm kính cong hình dạng giống như thỏm vũ trụ, sử dụng khoảng 2,8 tấn bê tông rỗng. Khu làm việc tàu không gian Kepler 2 của Apple hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng pin mặt trời, ở trên nóc cũng như năng lượng vi sinh biogas. Đây được xem là không gian xanh khi 80% diện tích được trồng cây, cũng như xây dựng các cảnh quan khác. Khuôn viên nơi đây bao gồm có trung tâm thể dục rộng 100.000m2, cơ sở nghiên cứu và phát triển 300.000 m2, hơn 3 km đường chạy thể dục cho nhân viên, bãi đỗ xe ngầm, cũng như vườn cây ăn quả, đồng cỏ và ao hồ. Nhân viên có thể di chuyển trong khuôn viên bằng xe đạp, xe điện trời gồn và xe đón nhân viên đi làm. Tòa nhà sở hữu những tấm kính cong lớn nhất thế giới. Điều này hạn chế ánh sáng chói hoàn toàn, nhưng vẫn cung cấp tầm nhìn ra ngoài từ bất kỳ vị trí nào. Xếp ở vị trí thứ hai, Taipei 101 Tower. Được đặt tên theo số lượng tầng lầu là 101, Tháp Đài Bắc đã giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất thế giới trong suốt 6 năm kể từ khi hoàn thành vào năm 2004. Cấu trúc bền vững của tòa nhà đã khiến cao ốc trở thành tòa nhà xanh cao nhất thế giới. Tòa nhà này đã nhận được chứng nhận bạch kim lít vào năm 2012 và có những tính năng phòng chống thiên tai tiên tiến nhất. Đài Loan đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận bão. Điều này khiến cho việc xây dựng các tòa nhà cao tầng trở thành một công việc đầy khó khăn. Những cơn siêu bão đổ bộ vào vùng duyên hải Đông Á mỗi năm – mang theo gió mạnh và mưa lớn, đánh sập toàn bộ các tòa nhà. Thái Bày 101 Building đã giải quyết tốt vấn đề này bằng van điều tiết khối lượng. Chiếc van này được biết đến là quả cầu thép nặng 730 tấn cố định bởi cáp thép, có chức năng tựa như con lắc sử dụng lực đẩy Archimedes của nước để cân bằng với chuyển động rung lắc của tòa nhà. Nó được gắn trực tiếp vào tòa nhà để chống lại chuyển động khi xảy ra thiên tai. Cuối cùng là vị trí số 1 ngày hôm nay, The Eagle, được mệnh danh là tòa nhà xanh nhất thông minh nhất thế giới, trụ sở chính mới của Deloitte tại Amsterdam, đã nhận được kỷ lục bền vững hàng đầu, được trao bởi cơ quan thẩm định BREEAM của Anh. Tòa nhà được thiết kế bởi công ty kiến trúc PLP Architecture. Họ không chỉ sử dụng công nghệ để đạt hiệu quả môi trường, mà còn tạo ra không gian làm việc có sự tương tác đồng điệu với người sử dụng. Các tấm LED chứa khoảng 28.000 cảm biến theo dõi chuyển động, ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm, tạo ra một mạng lưới trí tuệ nhân tạo độc đáo. Bất ngờ ở chỗ là tòa nhà chỉ có 1.000 bàn làm việc. Khái niệm về bàn làm việc nóng chỉ sử dụng bàn làm việc khi cần thiết, tăng hiệu quả sử dụng và nâng cao năng suất. Phần còn lại của không gian dành cho công việc là những nơi dành cho những buổi họp mặt nội bộ và khu vực dành để tiếp khách